anh em nghe này không ạ rất là nhanh nha là đặt lại này đấy một tức là sao ví dụ mình bỏ đi tiếp này bốn lá này đấy mình đặt này máy báo một máy báo một tức là sao tức là nhà số 1 này sẽ là nhà lớn nhất tức là cái nhà mình chia nhà số 1 này sẽ là nhà lớn nhất này đó máy báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em không bao giờ có độ sai lệch chuẩn cả chất cho anh em luôn nhá là đó 7 điểm cao nhất cho anh em 6 điểm này nhà này có hai điểm này <coughs> nhà này 4 điểm này ok cho anh em đó. ok hello xin chào tất cả anh em nhá chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của tấn sài gòn thì à, ngày hôm nay hàng mới về đấy thì nên là mình sẽ làm cái clip này để review giới thiệu đến cho anh em đến một cái bộ sản phẩm máy đánh bài thế hệ mới nhất năm 2022 hiện nay đây là một con máy đánh bài mà nó thuộc cái dòng đời sau của dòng CVK đấy thì uh, như anh em đã biết nhiều anh em sử dụng các cái dòng sản phẩm máy đánh bài thì dòng CVK là cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất nhưng hiện nay cái dòng CVK nó đã bị khai tử rồi chính vì thế nên là trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều các cái dòng máy đánh bài khác xuất hiện đấy anh em vẫn chưa biết cho mình đến cái dòng sản phẩm máy đánh bài nào đang là hiệu quả nhất tốt nhất trên thị trường hiện nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái con máy đánh bài CAC 700 là con máy đánh bài theo những cái cảm nhận của mình là con máy đánh bài hiệu quả nhất và tốt nhất hiện nay trên thị trường thì cái con máy đánh bài này cho anh em cùng xem hình thức của nó Đấy, thì giống một con iPhone 8 Plus bình thường nó cũng gần hình thức của nó thì cũng giống như con của con CVK tại vì nó là con đời sau của CVK rồi anh em nhé đó anh em có thể xem Đấy, hình thức thì giống con iPhone 8 Plus bình thường riêng về độ nhanh nhạy của con này thì nó là 19110 so với cái dòng CVK anh em nhé đấy anh em có thể xem máy dùng cực kỳ là mượt đấy anh em có thể là sử dụng như một chiếc điện thoại bình thường đấy tất cả các cái dòng máy là sản phẩm máy đánh bài anh em đều có thể lắp sim vào nghe gọi sử dụng như một chiếc điện thoại bình thường anh em nhé đó như anh em nhìn thấy đây đấy rất là đẹp cho anh em đúng không ạ đấy ok chưa một con này một con máy đánh bài cực kỳ là tuyệt vời cho anh em luôn đấy thì con máy đánh bài này nó báo cho anh em thì cực kỳ là nhanh rồi đấy thì ở trong clip này mình chỉ cho anh em xem về cái độ chuẩn xác và cái tốc độ báo của con máy đánh bài này thôi đấy <clears throat> và mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em cách sử dụng thì khi anh em đi chơi sử dụng cái con máy đánh bài này đấy anh em đi chơi sử dụng nhá thì bắt buộc là anh em phải đưa được bài của mình vào đấy bắt buộc phải đưa được bài của mình vào mới có thể sử dụng được cái dòng máy đánh bài này bài của mình ấy thì có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn anh em có thể nhìn đây đây đấy ví dụ như bài hoa, hoa cúc xanh này đấy bài đô la này kim cương này hay là bài hai ca xanh hai ca trắng là những cái bài mà anh em hay sử dụng đấy anh em à, nên anh em yên tâm là không lo về cái vấn đề bài đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng con máy này đấy anh em sử dụng như các cái con máy đánh bài bình thường thôi anh em nhập cái mã đăng nhập của nó vào thăng 2580 thăng đấy là nó sẽ hiện lên cho anh em một cái giao diện như này đây mình sẽ cho anh em cùng xem này đấy, khi anh em đăng nhập vào nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này Đấy, đối với một cái máy mới như thế này Chưa mua trò chơi Thì anh em bấm vào phần trò chơi sảnh Để anh em mua trò chơi Có rất là nhiều trò chơi cho anh em lựa chọn anh em nhé này. Ví dụ như anh em muốn chơi trò liêng Chơi trò liêng thì anh em bấm vào phần ba cây cho mình Trò liêng ở đây nó sẽ là bài ba cây 52 lá bài 3027 Đấy anh em chỉ cần kết nối wifi Anh em bấm chữ mua là được Còn mình test cho anh em ấy, thì mình bấm vào chữ thử này Đấy nó sẽ hiện lên cho anh em ở đây Anh em có thể nhìn đấy rất là phần cài đặt thì đi chơi liêng thì anh em cần lưu ý cho mình hai cái phần chính phần uh, chính đó chính là phần thứ nhất là phần chọn lựa mã chơi này chọn lựa mã chơi ở đây là phần chọn chế độ báo anh em chọn cho mình chế độ báo số 5 anh em nhìn số 5 chọn số 5 cho mình số người để số người sân chơi của anh em ví dụ mình để mặc định bốn người đi còn chế độ âm thanh này chế độ âm thanh thì anh em đi chơi anh em sẽ có chế độ tai nghe kỹ thuật số CAC 325 còn mình test cho anh em mình để chế độ loa đấy sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi thì khi mình bấm bắt đầu trò chơi rồi thì anh em lưu ý là cái phần mắt camera nó sẽ nằm ở khu vực này đấy khu vực này thì khi anh em đi chơi ấy anh em có thể là tắt tối màn hình đi được còn mình test cho anh em thì mình sẽ để đó đó mình test cho anh em thì mình để đó để anh em hình dung cho dễ này đây là một bộ bài của nó mình đã bóc sẵn ra đấy mình cần đặt này anh em nhìn mình đặt phát máy báo luôn này anh em nghe này không ạ rất là nhanh nha là đặt lại này đấy một tức là sao ví dụ mình bỏ đi tiếp này bốn lá này đấy mình đặt này máy báo một máy báo một tức là sao tức là nhà số 1 này sẽ là nhà lớn nhất tức là cái nhà mình chia nhà số 1 này sẽ là nhà lớn nhất này đó máy báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em không bao giờ có độ sai lệch chuẩn cả chất cho anh em luôn nhá là đó 7 điểm cao nhất cho anh em 6 điểm này nhà này có hai điểm này nhà này 4 điểm này ok cho anh em đấy tiếp tục cho anh em test tiếp cho anh em xem à bấm bắt đầu trò chơi đặt xuống cho anh em này ba là nhà số 3 này sẽ là nhà lớn nhất này đấy chia Đấy, anh em xem cái ván bài này nhá Là anh em đã biết được cái độ chuẩn xác của nó như thế nào này Nhà này không điểm này Nhà này một điểm, một điểm chín cơ này Đúng không ạ, một điểm chín cơ này Nhà này một điểm di cơ này Còn bài số 3, máy báo lớn nhất một điểm baro Anh em thấy được cái độ chuẩn xác của nó chưa Cực kỳ là ok cho anh em Đấy, đấy là cái chế độ báo Mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em Hoặc anh em có thể chơi vào cái chế độ báo Là cắt lá để bài anh em bài lớn nhất này Chọn lựa mã chơi này kéo xuống chọn 68 giúp mình thì cái chế độ này là chế độ mà chế độ cắt lá để bài anh em được bài lớn nhất đấy ví dụ như đây mình đặt đây máy báo một thì anh em chỉ cần bỏ đi cho mình một lá này bỏ đi một lá anh em nói bỏ đi một lá này anh em chia thì là bài của anh em chắc chắn 100% sẽ là bài lớn nhất anh em thấy chưa bài của anh em 6 điểm lớn nhất chưa rất là ok đúng nhá bài này đi 3 điểm này bài này 3 điểm này bài này một điểm đấy cực kỳ là ok luôn này test tiếp cho anh em thêm ván nữa này à máy báo 5 bỏ đi 5 lá này 1 2 3 4 5 đấy sau đó chia cho anh em đó 9 điểm ok cho anh em bài này thì 8 điểm bài này 7 điểm bài này không điểm đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu ngay cho mình cái bộ sản phẩm máy đánh bài này thì có thể vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và alo đến số hotline trên màn hình cho mình 0964 153 999 kết bạn nhắn tin qua Zalo hoặc gọi trực tiếp đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em anh em nhé anh em nào mà muốn đến cơ sở bên mình thì có thể đến một trong hai cơ sở của bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở khu đô thị Vạn Phúc, quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình. Sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa khi đặt hàng nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền rất là ok thoải mái cho anh em luôn nhé thì cuối video cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào hẹn gặp lại